ký giấy kết hôn mọi người thì tụi mình đã nộp hồ sơ cách đây uh, tuần rồi đó thì bây giờ tụi mình sẽ đi tới văn phòng để ký giấy nha mọi người là chính thức là vợ chồng mọi người cho Peter đi luôn không có ai trông Peter hết thì cho Peter đi luôn thì sau khi mà ký xong á, thì mình sẽ nộp hồ sơ để đăng ký à, giấy khai sinh cho Peter luôn thì hiện tại là Peter vẫn chưa có giấy khai sinh đó mọi người do là giấy tờ của mình bị trục chặt nên là cũng hơi bị chậm trễ nhưng mà không sao chắc sẽ bị phạt Peter nha đó bây giờ tụi mình đi nha thì Peter mình cũng gọi Peter vào cái cái điệu rồi nè bây giờ mình sẽ gọn uh, à, dẹp đồ đẹp này, này kia đi đó chồng mình là đang um, đang gấp áo mưa đang uh, chuẩn bị uh, hành trang để đi cũng gần thôi từ đây qua đó chắc cũng khoảng nửa tiếng mình sợ trời mưa mọi người à, bây giờ mình đi nha tới đó mình có gì mình sẽ quay lại cái văn phòng của quận 12 á đẹp lắm mọi người nên là mình cũng muốn làm video để chia sẻ với mọi người rồi à, nếu mà mọi người muốn mình chia sẻ về cái cách mà nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với lại người nước ngoài như thế nào các bước từng bước á thì mình sẽ làm video chia sẻ với mọi người nha thì ai mà muốn biết thì mình thì cứ ờ, coi video của mình thì mình sẽ chia sẻ chia sẻ cái video sau về cái cách mà nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài nha mọi người nha bây giờ mình đi thôi ở quận 12 rồi nha ủy ban nhân dân quận 12 thì uh, mọi người có thể thấy là cảnh quan rất là đẹp luôn đây đây là cái văn phòng của nó nè xung quanh là xung quanh là cây bao phủ nhìn rất là lãng mạn luôn còn ở bên trong là quán cà phê nha và bên cạnh là à, văn phòng đi vô thẳng vô trong luôn đó mọi người thì bây giờ mình vô mình làm hồ sơ cái nha rồi lát nữa ra mình sẽ quay video tiếp với mọi người nha mình vô bốc số thứ tự á bây giờ là mình đang ở trên hành lang của à, văn phòng ủy ban nhân dân quận 12 mọi người nói chung là nhìn rất là đẹp và thơ mộng luôn đó ở bên trong đây sẽ là văn phòng mà mọi người nên làm việc ở trong đây nha như mọi người có làm về đất đai hay là kết hôn hay là giấy tờ chứng từ gì á mọi người có vào trong đó mình quay một phòng cho mọi người coi nha rất là đẹp luôn bây giờ mình sẽ đi vòng lại phía bên đây là cà phê nha thì mình có order một ly cà phê rồi cà phê sữa đá 18 ngàn nha mọi người bây giờ mình đi ra gọi cho mọi người coi nha thì, ở đây nói chung là, cũng đẹp lắm mọi người đó cái này là mình à, order ly cà phê rồi tại vì chồng mình à, để quên à, hộ chiếu mọi người nên là chồng mình chạy về lấy rồi bây giờ là mình ngồi đây mình uống cà phê ở ờ, đối diện là có con ờ, có chuồng chuồng bồ câu quá nhìn đẹp lắm mình đây mình quay mọi người coi nha đây là con bồ câu mọi người ờ, mình zoom lên cho mọi người coi mình đang coi là đây có hai à, chú chim màu con màu trắng mình còn mới có con chim à, màu vàng nữa cơ đi qua đây đi mình đang à, điệu beater trên đây con màu trắng và con màu vàng nhìn xinh lắm mọi người ở đây nhìn chiêu lắm thôi mình dừng video tại đây nha lát nữa mình quay tiếp cho mọi người coi nha giờ là mình sẽ quay một vòng ờ, xung quanh cái văn phòng ờ, ủy ban nhân dân quận 12 cho mọi người coi nha đó ở phía bên đây là có một chú bảo vệ ngồi để để mọi người có thể bốc số thứ tự á tức là nó sẽ có cái máy và ai cần ờ, vấn đề gì thì sẽ có sẽ có chú bảo vệ bấm số thứ tự cho mọi người nha rất là tiện lợi luôn ở phía bên đây nha đó mình sẽ zoom cho mọi người coi này không ở ngay đây nha rồi rồi mình sẽ đi quay xung quanh cho mọi người coi còn đây là phía bên đây là sẽ là quán cà phê Đó, quán cà phê rất là chill chill luôn còn bên đây là bãi giữ xe ở đây có hoa rất là dễ thương luôn nè mình ngồi mình chán quá mình đi quay vòng vòng cho mọi người coi nha còn đây là lối đi ra nè lối đi ra ngoài cổng Rồi, xin chào mọi người nha Còn ở bên đây là phía nhà vệ sinh đó mọi người Rất là sạch sẽ luôn, giống như là khách sạn năm sao vậy á đó, Mình sẽ quay cho mọi người coi nha đó. đây là office của hai mẹ con mình đó mọi người thấy không nhà vệ sinh của văn phòng ủy ban nhân dân quận 12 mà đẹp quá trời đẹp luôn á có thể sống ảo đồ các thứ đây là lần đầu tiên mà mình thấy một cái văn phòng mà tiện nghi đầy đủ mà à, sạch sẽ đẹp như này có khuôn viên giống như là khách sạn resort với mọi người đó còn phía trong đây là nhà vệ sinh bên đây là bồn rửa tay rất là rộng luôn đó mọi người mọi người có thể thấy là dài dạ rồi <laughs> em cảm ơn nha à chị ơi các bạn ơi à, mọi người ơi bây giờ là mình bây giờ là mình đã làm xong cái uh, ký giấy xong rồi mọi người đó đây <laughs> nói chung là giấy tờ hoàn thành xong hết trơn tru không có gì sai sót hết mọi người mình cũng đắp chỉ giấy xong rồi chúc mừng nha <laughs> chúc mừng có vợ nha <laughs> rồi cũng đăng ký um, giấy khai sinh cho Peter luôn đó mọi người thì giấy khai sinh cho Peter thì mình có thể uh, đăng ký ờ, trực tuyến được nên là bây giờ mình sẽ về nhà và mình ờ, đăng ký trực tuyến còn bây giờ giấy kết hôn của mình đã xong rồi thì bây giờ mình cũng về luôn và mình kết thúc video luôn nha mọi người nha bye bye mọi người cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Ủng hộ gia đình Peter